tình tình tình yêu vun vỡ vỡ vỡ tình một người đã xa Liệu em có vui hơn Khi làm anh tổn thương Tình yêu như gió sang đông cô đơn kéo về vầng tè bãi tình giữa trời Ngày mai sẽ ra sao Lạc nhau biết ơi tìm đâu ngày vẫn mơ phải quên đi mà sao cứ nhớ tới đừng yêu khi trái tim em vẫn luôn nhớ về bóng tình một người đã xa điều em có vui hơn khi làm anh tổn thương tình yêu như gió sang đông cô đơn kéo về với kẻ bại tình giữa trời ngày mai sẽ ra sao lạc nhau biết tìm đâu Đừng yêu khi trái tim em vẫn luôn nhớ về bằng tình một người đã xa Liệu em có vui hơn khi làm anh tổn thương tình yêu vốn vỡ rồi Thế rồi, quên đi đâu mất rồi Chờ em trong mỗi đêm, về đâu những bước chân những em anh khi ta nghĩ về nhau nhưng đâu ai tự chung Chỉ là có nhau lên nguyện lòng thay đổi Lời nói ánh mắt cứ chỉ Giờ nhìn thấy nhau chẳng biết nói điều chi Làm anh chỉ biết quay mặt đi Cứ nên trong lòng Yêu một từng hạt rơi lòng ngỡ bao dung vì đông năm nỗi như vậy hạnh phúc mong mơ tan thành mây khói người cứ im lặng anh ở đâu là đòi thấy ghét những cơn mưa buốt lạnh từng tơ giờ ở nơi đâu mà vẫn giọng nói quen thuộc mệt mỏi không thể ta dừng lại thôi 和那天。 打扮。 Get back. hãy mình đừng chia tay hãy mình đừng xa nhau hãy mình đừng buông đừng gieo nỗi u buồn chưa bao giờ cô đơn nhiều đến thế chưa bao giờ đau đến yếu lòng chưa bao giờ nước mắt rơi dễ dứt vì nhớ lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi cả hồn giữa bao suy tư buồn phiền một ngày vui đến sau vẫn ngày sau khi cô đơn để rồi mới thấy trời vơi giữ trong lòng nụ cười lệ dừng ngàn lời chưa nói đến những đồ vỡ hạt mưa lặng rơi trắng chế đi tiếng bao lòng thêm nơi đầu nụ hồng giữa đây đã buồn nhau ta là buồn nhau là dòng cảm xúc thấu đến ai thương nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau